Ờ, ờ, cả hai bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên trái là 200 đây 201 còn bếp bên phải 202 đến 201 luôn tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau đối với những dòng bếp ga Nhật á, nội địa Nhật thì nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn so với bếp ga Việt Nam